sống một mình và đi chặt gỗ trong rừng kiếm củ bán lấy tiền nuôi thân chàng vào sâu trong một bìa rừng cạnh bờ sông và nỗ lực chặt cây bó củi càng ngày càng lớn chàng muốn chặt thật nhiều để nuôi thân với chiếc rìu sắt đã cùn chàng chặt mãi mà cây không đứt cứ chặt cứ chặt ôi mệt quá mệt quá chàng tiếp tục chạy nhưng chiếc diều đã bị văng xuống sông và chàng cũng lao theo xuống dòng sông dòng sông chảy xiết chàng bơi mãi bơi mãi để tìm chiếc diều vì nếu không thì chàng không thể có cái gì để kiếm củi bán lấy gạo nuôi thân nhà nghèo quá đến nỗi áo cũng có mà mặc chàng ngồi khóc ngồi khóc trên bờ Ôi sao số phận của ta lại hầm hiu thế này Ta mất dìu này thì ta lấy gì mà sống Chàng khóc mà khóc mãi Một ông bụt hiện ra Làm sao con khóc Ông không giúp được con đâu Ông đi đi Dìu của con đã rơi dưới dưới sân Dưới sông rồi Nhưng chàng đâu biết rằng Đó là ông tiên ông Điên hiền từ Chàng thấy khuôn mặt ông Điên rất hiền từ Con làm sao mà khóc Thưa ông Con đã bị mất chiếc rìu xuống dưới sông rồi Con yên tâm Ta là tiên con sẽ Ta sẽ giúp con Con sống một mình à Dạ vâng thưa ông Con sống một mình Con khổ lắm ông à Ta phải giúp chàng thanh niên này được Chàng nghèo giúp nhưng ta phải thử lòng đã khi giúp ta phải thử lòng còn nếu lòng tham của hắn ta nổi lên thì ta sẽ không giúp đâu ông tiên ngục thật bụng dạ thưa ông con lạy ông con cúi lạy ông ông giúp con lấy cho con chiếc diều với con khổ lắm ông ạ à, ông có phép con bơi mãi dưới lòng sông mà không thấy diều, diều con mất rồi con lấy gì mà kiếm sống con khổ lắm ông ạ à tâm ta sẽ tìm cho con những chiếc diều vì dòng sông này nhiều phải chiếc này không con ông điên thử lòng chàng trai bằng chiếc diều vàng nhưng chàng trai lắc đầu không ông ạ à, đây không phải là chiếc diều của con nhưng nó có giá trị đó con con bán được nhiều tiền hơn là con đi chặt cây không con chỉ muốn làm lao động thôi phải chiếc này không cũng không phải một chiếc diều bằng bạc hiện ra cộng với chiếc diều bằng vàng trước của con ở rơi dưới kia kìa ông kìa chàng trai chỉ tay sóng dòng sông và đây mới chính là chiếc diều của chàng con là một chàng trai tốt ngoan hiền hiếu thảo và trung thực ta sẽ tặng cho con cả ba chiếc để con có thể à, dùng hai chiếc bán đi lấy tiền để xây ngôi nhà và lúc này cảnh quay lại chúng ta thấy là chàng chỉ thích mỗi chiếc diều sắt mà thôi chàng trai tốt bụng được ông tiên cho tất cả ba chiếc diều ta sẽ cho con bởi vì con là một chàng trai dũng cảm chân thực và sống có đạo và ông tiên biến mất dưới làn khói chàng trai lúc này với ba chiếc rìu trước mặt chàng không biết chọn chiếc nào nhưng được ông tiên cho cả ba chiếc và chàng sẽ trở thành một người giàu có cuộc đời sẽ bất khổ câu chuyện cổ tích này giúp cho các con uh, có một bài học là chúng ta không nên nhận cái gì mà không phải thuộc về chúng ta trừ khi được người